nói chung sống cả đời hy sinh vì con mà nó không nên người mình buồn hết nó phải nên mình không cần nó cho mình gì hết á nó ngoan là được rồi đừng có bao giờ mà làm cái gì để uh, vợ nó buồn con nó nó phải biết chăm là đủ cái thằng này nó nhậu dữ lắm bây giờ thằng cái chương trình này con có coi được á thì mẹ cũng khuyên con đừng nhậu nhiều để giữ gìn sức khỏe mẹ từng tuổi này mẹ chưa uống viên thuốc nữa mà con mà như vậy thì con sẽ bệnh trước mẹ nữa cái ngày đầu tiên cách đây 7 năm á cô gặp con dâu tương lai á thì cô cảm nhận thế nào à nói chung là cái lần đầu tiên gặp á thì à, thấy à, hiền dễ thương với lại lúc đó đeo cái kiến kiến cận vậy lắm sau này à, là là, là mới đi đi đi làm này mắt á chứ rồi cái kiến cận xấu lắm bây giờ là đẹp dữ lắm dạ. <laughs> còn chị thì không biết như thế nào dạ lần đầu tiên thì ông xã dẫn về lúc đó là em cũng còn Ờ, học lớp 12 á thì em thấy mẹ rất là sành điệu hiện đại lắm nhưng mà một chút xíu cái thấy mẹ la ông xã cái em hết hồn nó sao mẹ dữ quá anh ơi <laughs> nói chung là ấn tượng đầu tiên ai thấy cái bà này cũng sợ nhìn rất là dữ miệng miệng tay tay la làng la xóm dữ lắm nhưng mà thời gian rồi mới cảm thấy là à, những người như vậy á người ta sẽ không có để trong bụng bực bội người ta nói là xong không có đáng sợ chứ hồi đầu em ném sợ lắm sợ đúng không ừ, dạ. sợ lắm rồi sau đó về làm dâu thì sao cô ừ, không có làm dâu nhiều mẹ cho ở riêng mà cũng ở gần đó rồi hai mẹ con cảm giác là hợp nhau những điều gì nói chuyện cũng hợp nói cái gì thì dạ dạ nhưng mà cái chuyện làm thì cái chuyện tính sao la thì làm thinh thì cũng được cái chuyện đó chứ nếu mà nó la, la mà nó trả lời là thôi là, là không được rồi nhưng mà la làm thinh chứ có điều dặn xong bên nãy bỏ bên này xong rồi thôi á nó sợ nhất là những đứa nó trả lời nó trả lời thì mình càng tức nhưng mà nó không có trả lời thì nó cũng được nó hư cái này thì nó cũng bù được cái khác thôi kệ đi nhiều lần không cô nhiều lần á cách đây cũng ba ngày nè dặn bộ đồ mẹ giặt rồi đem về phơi thôi nha đừng bỏ giặt nữa nha y xì bỏ thùng máy giặt luôn dặn đòi là vậy á nhưng mà chắc vậy áp lực lắm hả chị có không mẹ được cái là mẹ rất là kỹ tính với mẹ nhanh nhẹn công việc nhà mẹ quát quát tháo còn em thì mẹ dặn trước là quên sau đụng tới là mẹ la la la lúc đó là em vừa sợ vừa buồn mà vừa quê nữa tại vì lớn rồi mà mẹ cứ đụng đâu mẹ la đó cho dù có nhiều người mẹ cũng la luôn cảm thấy quê nó em cứ tâm sự em dạ anh ơi sao em lớn rồi mẹ cứ la hoài em mất cỡ quá anh xã nói mai mốt em phải cẩn thận hơn nha chứ mẹ dặn phải nhớ nhớ không nhớ là lấy giấy ghi lại dạ mà cuối cùng cũng như vậy con mẹ la hoài mà con không nhớ là quên hoài dạ không phải là một chuyện mà chuyện này xong rồi mẹ chỉ qua chuyện khác <laughs> chứ không kịp, nhớ không kịp nhớ mẹ mẹ nói nhanh quá mẹ cứ nói con ờ làm như vậy như vậy vậy, vậy cho mẹ nè thì em làm được bước một bước hai thành ra là bước ba bước bốn cái em lại quên mẹ ơi mốt mẹ bớt la lại xíu đi mẹ dạ bớt nhiều rồi đó <laughs> ừ. vậy thôi chạy thôi chạy, mấy đứa nhỏ vậy nha mình ha, không có té đâu giữ đứa lớn không bao giờ to té đâu cái đứa nhỏ mình không có giữ nó mình đưa cho nó nhỏ bầm dập hoài luôn á bữa vừa rồi này vẫn đi thăm thiết chơi dạ tự, nhỏ té xuống hồ nhỏ đứng tự bò lên luôn trời ơi hú hồn mà nhỏ đó bà bà bà có nghĩa là con bé đó nó rất là hiếu động mà mình mà để mà không để mắt tới nó là là nó có chuyện liền mà mấy đứa này thì nó học theo kiểu nước ngoài kể mẹ đé không đứng lên không có được nó giật nó chạy dò chạy cẳng hết nói không mày phải đi theo kệ nó kệ nó đã mình không có con gái rồi mình có hai thằng trai có mấy đứa cháu nội con gái cưng muốn chết luôn mà nó cứ để cho té bầm dập biết còn tật xấu gì nữa không cô thì đó với lại ha là tới nhà đứng ngoài cửa biểu sao ủa không vô được hả rồi bắt đầu mới cởi nón cởi đồ vô nhiều khi công việc nó nhiều thiệt nhưng mà nó dễ, rồi không thôi em mình điện thoại á hả dạ ừ cái gì á ừ nó trò giết nói chuyện giống bạn nữa ha em xin lỗi mẹ quen rồi bạn bè cứ ừ ừ không tính hồi mình điện nó ừ biết rồi la hoài cái vụ đó Ủa nhưng mà sao tới nhà mẹ rồi sao đứng hoài không vô làm sao lại rước con hay sao là nó kêu con ra đứng cửa đợi gì nó nhiều khi nó lột đồ nó cũng làm biến chùm khăn chùm nón này kia nọ đó làm biến lột ra đó rồi vô mẹ la nữa nó, <laughs> nó chạy vô lên nó sợ lắm tại vì đứng lâu là tôi sẽ nhớ công chuyện dạ đúng rồi không, không? dạ đúng rồi đứng lâu là tôi nhớ chuyện gì chuyện gì chưa là kịp tiếp. nói dạ là tiếp nên nó lo nó chạy trước không à áp lực chứ <laughs> căng chứ <laughs> ôi giờ này la nhiều quá không không à? Dạ đầu tiên thì cũng hơi ngấn ngấn nhưng mà sao em thấy mẹ ô la rồi cái với em quen Nhiều khi rồi lâu lâu không có mẹ la thì cũng hơi buồn <laughs> Làm cái chuyện gì đó cái nay mẹ không la nữa cái em nói chết rồi có khi nào mẹ giận em luôn mốt mẹ không la em nữa không Cái em sẵn không sao đâu tại mẹ em bận quá mẹ chưa nhớ <laughs> bận quá không nhớ nên có nhiều khi em công việc em về tối cái em bận quá cái em về em rước con với một phần là lực đợt em biết là hôm nay mình có chuyện mình gây án là phải trốn trước thì nghe điện thoại chắc chắn là thế nào về cũng bóc điện thoại là mẹ cũng la rồi nhưng mà thôi đỡ đụng mặt đỡ áp lực <laughs> vậy mới mốt ăn gì cho mẹ bận bận nhiều nhiều quá đỡ la vậy thì ờ, cái cách chăm sóc của bà ờ, bà, nội đó yeah. Dạ. có con dâu có hài lòng hay không rồi những cái cách mà con dâu chăm sóc mình bà nội có hài lòng hay không có bé đầu á thì em cũng hơi áp lực một chút xíu thứ nhất là sợ mẹ la thứ hai là tính của mẹ thì mẹ kỹ tính lắm giống như em ví dụ con bé lớn nha nội tắm lúc nào tội cũng tắm bằng nước ấm hết thậm chí bé xúc răng á bà nội cũng lấy nước nước nấu son để nguội bà ừ. nội cho bé xúc răng còn hai vợ chồng của em là dạng như là hiện đại em thì em mong muốn là môi trường nào bé cũng vẫn có thể thích nghi được nên về tới em là em lại cho bé tắm nước lạnh bình thường thì khi mà bé nó đã ở với bà nội quen rồi á em về mẹ tắm nước lạnh một hai bữa là về mép bà nội là thế là bà nội lại la <laughs> nó nó không quen con trời con nhỏ nhỏ là tắm nước lạnh không còn con nhỏ lớn bây giờ 7 tuổi 8 tuổi cũng còn tắm nước nóng tắm nước nóng, nó nó cũng quen cái cơ thể nó cũng bị quen rồi mỗi lần mà nó về bệnh xong về nó mép mẹ nó một đống luôn <laughs> bé lớn nhiều khi nói em cũng buồn mẹ không có thương con bà nội cưng con lắm bà nội cho con tắm nước nóng nè bà nội làm cái này chăm chăm sóc con như vậy vậy nè còn mẹ thì mẹ cứ vậy đó mà nhiều khi mình cũng buồn tại vì mỗi thế hệ có một cách chăm sóc một cách chăm bé khác nhau ví dụ bé về với mẹ thì em vẫn chiều ý mẹ nhưng mà đối với em thì em có một cái cách cách riêng nhiều khi em cũng không dám nói với mẹ nữa tại nói với mẹ thì ừ, sợ mẹ la dạ thôi thì mẹ cứ nói em dạ luôn thôi kệ bà nội thương cháu mà dạ. nhưng mình quan trọng là con mình phải hiểu mình tại bà nội thương con mẹ cũng thương mẹ dạy cách này là cũng thương con cho con nó quen với môi trường đi nếu mình chăm sóc nó nóng rủ rồi nữa mai mốt nó đến chỗ nào cũng nước nóng rồi sao nó tắm nên mình phải tập tắm nước lạnh không giống như con ờ, linh cũng vậy linh tập hết này tập cái kia tập đi xe máy tập đủ thứ tập coi như là cái gì mà khó khăn nhất thì mình tập cho nó trước để nó quen hơi lấy cái quyền làm mẹ nhiều khi la có những chuyện cũng không có đúng nhưng mà cao trào á <laughs> tính cái tính không cô nóng á rồi cái la la la la la la nhiều khi mình thấy mình cũng không không không được vậy cũng phải nói chứ nói để cho mình biết chứ ngày xưa á mấy bà già xưa kỹ lắm ha rửa cái chén là phải úp nửa nè để cho cái khu này nó khô rồi mới úp ngược lại chứ không thôi úp liền úp liền là cái nước trên đây nó sẽ nhiễu xuống ở dưới chén dưới nó ướt dạy từ ly từ tí luôn đó còn bây giờ sao dạy bây giờ tụi nhỏ bây giờ không thể nào mình dạy như ngày xưa được dạ em cũng hơi quê nhưng mà em thấy quen rồi giống như mẹ lúc nào cũng thấy em như con nít vậy á đâu là mẹ cứ la đó mỗi cái khi giận bạn có bạn đâu nữa thì nó nghe này chúc mẹ tao la dữ lắm luôn á nhưng mà thật chất mẹ la gì giỡn thôi chứ không có gì đâu <laughs> mốt mẹ la mẹ mẹ đông người mẹ lát con về mẹ la con nghe Đúng rồi, dạ. mẹ đông người mẹ đông người không? Rồi, hôm nay thì à, ông xã có à, gửi một bức thư này để à, đọc bức thư này coi Gửi mẹ Người phụ nữ mà cả cuộc đời con Không bao giờ trả nợ được Mang nặng đẻ đau Hai thằng con trai Bây giờ đầu mẹ hai thứ tóc rồi mà vẫn không thằng nào lo được cho mẹ ngược lại chỉ làm thêm gánh nặng của mẹ thôi vẫn phải bôn ba lo cho mình và còn lo ngược lại cho cháu nội nữa mang tiếng có hai thằng con một thằng ham chơi một thằng ham nhậu là con nè mẹ nên làm cuộc đời của mẹ khổ càng thêm khổ con xin lỗi mẹ nhiều lắm nha mẹ mong mẹ giữ gìn sức khỏe để hưởng phúc với tụi con và các cháu nội nha mẹ tại sao lại khóc ờ, tại vì đó là nỗi lòng từ hồi trước giờ á bao nhiêu lần ông xã em tập sự với em mà em nói là nếu vậy thì anh cứ nói thẳng với mẹ đi mà anh nói không anh không nói được mà em không nghĩ hôm nay là anh lại viết ra được như vậy tại ngày tối hôm qua em có hỏi là anh có viết thư mẹ chưa anh mới nói là anh viết rồi em nói có thể cho em xem không anh không xem mà trước đó vài ngày em nói là à, em đi chương trình như vậy nè thì thôi anh biết vài dòng anh nói không anh không có làm được vậy đó giờ anh không có thói quen để diễn tả cảm xúc như vậy anh chỉ thích anh làm thôi chứ anh không thích nói thì hôm nay tự nhiên em đọc cái thư này em cũng hơi bất ngờ em không nghĩ là ảnh có thể ừ, trải được nỗi lòng em thứ nhất là em xúc động nữa hay là em cũng mừng cho ảnh là ảnh có thể là cởi mở được nói được ảnh rất là thương mẹ nói chung sống cả đời hy sinh vì con mà nó không nên người mình buồn hết nó phải nên mình không cần nó cho mình gì hết á nó ngoan là được rồi đừng có bao giờ mà làm cái gì để uh, vợ nó buồn con nó nó phải biết chăm là đủ cái thằng này nó nhậu dữ lắm bây giờ thằng cái chương trình này con có coi được á thì mẹ cũng khuyên con đừng nhậu nhiều để giữ gìn sức khỏe mẹ từng tuổi này mẹ chưa uống viên thuốc nữa mà con mà như vậy thì con sẽ bệnh trước mẹ nữa à, rất là tuyệt vời hôm nay hai mẹ con ôm nhau chút nào mẹ ơi con thật sự cảm ơn mẹ mẹ như người mẹ thứ hai của con mẹ chăm lo cho con không có nhờ mẹ thì chắc nhiều khi tụi con không có nên người giống như ngày hôm nay tụi con thương mẹ nhiều lắm chúc mẹ là thật nhiều sức khỏe để sống với tụi con mẹ chỉ mong tụi con à, đừng có chuyện gì nhau là đủ rồi những vui muốn đi đâu chơi đi để hả nhỏ nhà mẹ giữ cũng được Trời ơi hay quá chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc gửi tặng một kỷ niệm của chương trình